rồi hello anh em nha chào toàn thể tất cả anh em mọi miền bắc trung nam nha rồi tiếp tục để đến với cơ sở của làm phát Tài ngày hôm nay sẽ review cho anh em ha một số về môn bài lá đó, trên thị trường mà anh em có thể chơi về cái môn bài lá này á thì nói chung ra mình bên mình thì chuyên cung cấp cho anh em những cái sản phẩm bài lá như là bài lỗi công ty à, bài lỗi công ty thì nó có những cái bài gì à, bài lỗi công ty thì nó có loại tam giác ô vuông và số hồi nào giờ là nó có là lỗi tam giác ô vuông số là ba cái đó là tổng hợp là ta gọi là bài lỗi công ty anh em nhé đó thì ngoài qua cái bài lỗi ra thì nó còn kèm theo cái bài kính ấp trong anh em bài kính ấp trong hoặc là máy đánh bài đó, bài kính ấp trong nói chung là bên mình là đủ các loại lựa bài cho anh em chơi nha đó bài máy bài kính ấp trong bài lỗi công ty đấy thì hôm nay cái video chính hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái môn bài ha có nghĩa là bài lỗi tam giác đó bài lỗi tam giác thì bên mình nó sẽ có là nguyên kiện nguyên cây anh em không đó, nguyên kiện và nó đi theo nguyên cây như thế này là 10 bộ đó. thì nói chung ra bài thì không có bán lẻ được anh em nha bài thì các anh em chơi thì nên nhớ mua cho mình một cây tối thiểu là một cây bài đấy thì cây bài thì không có đáng bao nhiêu anh em nó chỉ rẻ bèo thôi giống như anh em đi uống cà phê buổi sáng thôi nhưng mà các anh em có thể chiến thắng ha đó, khi các anh em chơi bài lòng vào được một, một bộ bài nha ví dụ như đây mình đã lấy ra một bộ bài mới rồi ha mình sẽ khui cho anh em xem được cái phân biệt được cái bài mà gọi là bài cao cấp tam giác 2021 này bây giờ là như thế nào là có nghĩa là bài của nó cực kỳ giống bài chợ luôn đấy anh em bài xanh ca cực kỳ giống bài chợ và đặc biệt nó kèm theo là ba con theo băng con bò anh em nha chứ không phải là hai con như hồi xưa nữa ha đó nó kèm thêm một thêm lá lá teo này nữa nè đó đó cho nó giống tuyệt đối của bài chợ luôn nè đó chứ không phải là một lá rồi mình sẽ lấy một cái bài chợ nữa cho anh em xem chứng nhận ha nó cũng là đây là một bài bài, bài chợ bình thường đó trên tay của mình là một bộ bài chợ ha rồi và đi kèm thêm một bộ bài à, gọi là bài bài lỗi anh em nha đó anh em thấy không em nhìn hai bộ bài màu nói chung ra là giống y chang nhau không khác gì hết nếu mà đưa hai bộ bài này là anh em không thể nào biết được đúng không anh em đó thì làm sao để có thể biết được và chơi được cái bộ bài tam giác này á thì anh em nhớ xem hết cái video này nha đó xem hết video này để anh em có thể hiểu thêm về cái bộ bài lỗ tam giác rồi để mình cắt cái bộ bài chợ này vào xong là mình sẽ chỉ các anh em cách đánh ha trước tiên các anh em chơi thì các anh em phải biết được dấu của bài tam giác là như thế nào ha à, đó và cái thứ hai nữa là chơi bài gì để có thể biết được ha đó có nghĩa là khi anh em chơi xì dách nè hoặc là chơi ba cây nè đó. nói chung là chơi bài gì mà các em có thể nhìn được đoán ra được bài của người ta thì là các anh em có thể chơi được bộ bài tam giác này ha đó xì dách đó nói chung là bài này để chơi xì dách được rất ok anh em nha đó thì bây giờ nếu như mắt thường đúng không anh em đó như mắt thường như cái cây này có nghĩa là cái, à, cái cây này nếu như các anh em nhìn mắt thường sẽ không bao giờ biết được đúng không anh em đó đó như cái này đúng không anh em theo như anh em thì cái anh em cây này là cây gì đúng không đó thì cây này nếu như theo mình đó thì mình biết được cây chính ha đó, đúng không anh em đó cây chính nè cây này cây hồi nãy là cây 8 hồi nãy ở dưới rồi đúng không nè cây 8 đó rồi đây cây 8 đây ha đó tiếp tục cây là cây hai đúng không anh em đó. cây này theo như các anh em đón thử cây gì nhưng mình á mình biết được cây này là cây hai ha cây hai nè ừ. thì làm sao mình có thể biết được bộ bài tam giác này thì mình sẽ nhắn nhẹ cho anh em biết được ha tam giác là có nghĩa là khi các anh em nhìn bộ bài ở trên đồi núi ha nó sẽ có hình tam giác đó, đây là những cái hình đồi núi tam giác này anh em đó thấy không nhìn đồ nối tam giác thì các em tính cho mình tỷ lệ của nó là từ từ bên bên bên này bên trái anh em các em chạy ngược về bên phải lại cho mình ha thì đó có nghĩa là các em nhìn thấy nó hơi đậm đậm chỗ này tí có nghĩa là xì đó thì các em cứ xì xong là các em cứ đếm ngược ngược lại cho mình là các em biết được ha đó như là cây xì nè ha đó hai nè ba nè bốn nè năm nè cây sáu nè ha đó các em thấy không đó 6 nè 1 2 nè 3 nè 4 nè cái này cái 5 nè anh em nè cái 6 nè à, 6 xì 1 2 3 4 5 6 đúng rồi cái 6 nha anh em nhé xin lỗi anh em đó cái này không đó đấy đấy là có nghĩa là cái bộ bài lỗi tam giác còn em nào muốn chơi những cái bộ bài như bài số hay là bài ô vuông thì những cái video sau mình sẽ à, chỉ cho anh em hiểu rõ được thêm về tất cả các loại bài hiện nay cho anh em biết luôn nha ừ. rồi thì mình chỉ sơ qua những cái bộ bài lỗ tam giác cho anh em để anh em có thể chơi năm 2021 này chiến thắng Đấy. còn ngoài ra anh em nào á muốn sở hữu được cây bài này hãy liên hệ mình qua số điện thoại nha Lộc Phát Tài 0981 521 779 nhé hoặc là 0966 521779 kết nối Zalo hoặc Facebook cho mình đấy thì anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé và đồng thời chia sẻ và cho một like để mình sẽ có động lực làm tiếp tục những cái video mới lạ cho anh em ha đấy chào anh em